thì mình có một lời khuyên là các bạn nên ờ, làm theo những cái hướng dẫn của mình ha thì uh, ờ, sẵn tiện hôm nay mình lên mình chia sẻ cho các bạn một số cách để mà mình bảo mật hơn cho cái app đó là cách thứ nhất á, là mình sẽ uh, xài nếu mà các bạn không cần ờ, muốn xài thì các bạn có thể mở app lên mà quan không cần thiết á, thì các bạn có thể phá app lại ha đó và mình có thể đóng cái thẻ mình đang liên kết lại còn cách thứ hai là mình sẽ vô mình áp dụng để mà mình bảo mật cho nó bằng cách là thiết lập lại vân tay hoặc mật khẩu khuôn mặt nha các bạn đó. và cách thứ ba là mà các bạn xài thẻ phải an toàn đó thì khi mà các bạn xài thẻ an toàn đó, thì đừng có tiết lộ thông tin thẻ cho người khác thì người ta sẽ không biết và người ta sẽ không ờ, ra uh, xâm nhập vào thẻ mình ha giờ mình bắt đầu mình uh, tiến hành cái cách đầu tiên cho các bạn là mình sẽ vô mình đóng cái thẻ của mình khi mà không cần thiết uh, khi mà không muốn sử dụng các bạn đây mời các bạn theo dõi video nha rồi ok các bạn ơi khi mà mình truy cập vào app sacman bay à thì các bạn sẽ truy cập vào cái hình người bên phải là trên đầu ha bằng những điều đó thì các bạn truy ờ, cập vào cái mục mà quản lý thẻ tài khoản giúp mình ha đó rồi thì nó sẽ kêu mình nhập mật khẩu thì mình sẽ nhập cái mật khẩu là app Samurai của mình nha các bạn đó thì nó sẽ đưa mình vào bên trong đó mình sẽ kéo ngay cái thẻ mình cần khóa lại ha đây mình nhấn vô chỗ tùy chọn thẻ tài khoản ha đó thì các bạn cái thẻ mình nó đang hoạt động nè các bạn test vô cái chỗ xanh này trong chúng mình ha đóng lại đó thì mình nó sẽ đưa mình tới em sai đó thì mình sẽ nhấn vô cái chỗ ờ, em code hoặc là em có tên các bạn đó thì trường hợp là các bạn nào mà không có em sai thì nó sẽ gửi tin nhắn trực tiếp về số điện thoại cho các bạn thì các bạn sẽ lấy cái mật khẩu 6 số đó các bạn nhập vô ha đây chỗ nhà mật khẩu như thế này đó thì ờ, những bạn nào không có thì nó sẽ gửi tin nhắn trực tiếp từ Sacombank đó rồi nó để là các bạn có đồng ý không thì mình chết vô chỗ chấm xanh này các bạn này nhưng mình sẽ đồng ý đó rồi thì nó sẽ báo nè cập nhật thành công trạng thái thẻ của bạn số thẻ ha đang bị khóa đó thì các bạn nhấn đóng là xong rồi thì các bạn muốn mở khóa thẻ lại đây chỗ này nó đây để là thẻ mình đang bị khóa ha thì các bạn nào mà muốn mở khóa lại thì các bạn cũng làm như vậy thôi đó các bạn chết vô chỗ chấm uh, cái dấu chấm này ha đó các bạn chết vô đó thì nó đây mình ra mở lên nè các bạn chọn vô chỗ em code và là nhấn vô chỗ xác nhận ha rồi xong nó sẽ kêu mình nhập mật khẩu em sai thì trường hợp như ờ, ờ, các bạn không có em sai thì cũng gửi tin nhắn sang các bạn nha đó các bạn chết vô chấm chơi chỗ chấm xanh này đây nó để trạng thái nè trạng thái là thẻ đang hoạt động ha đó. rồi các bạn đóng lại thôi như vậy là mình vừa mở khóa vừa ha rồi mình sẽ kéo ngay cái thẻ nào mình cái tài khoản thẻ chính của mình ha thì các bạn muốn khóa nó lại thì các bạn chết vô y vậy trường hợp như vậy thôi đó rồi các bạn nhấn xác nhận thì nó đưa mình tới cái um, cái MSI đó thì mình chỉ cần là nhấn mật khẩu MSI của mình vô thôi các bạn đó mật khẩu em sai gồm 6 số ha trường hợp những bạn nào mà không có MSI thì nó gửi tin nhắn trực tiếp từ Sacombank nha đó thì các bạn nhấn vào đồng ý nó để cập nhật thành công đó thẻ đang bị khóa còn các bạn muốn mở lên thì cũng tương hợp tương hợp tương tự như vậy ha thì cũng vô chọn ờ, vô mở rồi nhấp à, mật khẩu em sai vô là nó mở lên nha các bạn đó như vậy là mình đã khóa và đóng ờ, cái thẻ thành công ha Ok các bạn bây giờ mình sẽ tiến hành chia sẻ cái cách mà để mình bảo mật thêm cho cái app mình ha bằng cách mà đăng nhập syntax nha các bạn thì các bạn truy cập vào app xong nó bay giúp mình ha thì các bạn nó kêu mình nhập mật khẩu thì các bạn nhập mật khẩu vô đó ngay chỗ à, bạn truy cập ngay chỗ cái mục là cài đặt thông tin giúp mình ha chọn vô ngay đây ha rồi ok cái mục đầu tiên là cái mục cập nhật embed ha thì cái chỗ này là để mình đổi mật khẩu khi trường hợp mình nghi ngờ người ta xâm nhập vào mật khẩu của mình ha mình có thể đổi mật khẩu ở chỗ này ha mục này rất quan trọng nha các bạn thì cái mục thứ hai là cái mục là xác nhận em sai các bạn thì cái này nó nó ờ, là cái ờ, app để mình app trung gian mà để mà mình khi mình lấy mật khẩu cái app này nó rất quan trọng và khi người ta lấy ờ, khi xâm nhập vô app mình người ta cần phải qua đây lấy mật khẩu mà chỉ có cái trên điện thoại mình mới có nha các bạn không cài được trên cái thiết bị thứ hai ha đó, cái app em sai này là để lấy mật khẩu về nha các bạn đó. thường thường thì nó sẽ gửi tin nhắn nhưng mà cái này thì mình cài thêm cái này thì mình sẽ vô đây mình lấy mật khẩu khỏi cần tin nhắn ha rồi cái cách thứ ba cái cách thứ ba là mình đăng nhập bằng sinh trắc học nha các bạn rồi thì cái cách đăng nhập bằng sinh trắc học này các bạn thì nó hay ở chỗ là khi mà trẻ em ha khi mà nó không biết nó vô tình nó nhấn vô thì cần phải xác nhận vân tay ha hay là người này người khác xâm nhập vô app mình cũng cần phải có vân tay mới à, vô được hang hoặc là khuôn mặt ha đó, khi mà người ta lấy app mình ta chuyển tiền đó thì đây khi mà các bạn tiến hành thì các bạn phải nhập mật khẩu của cái app sau mobile của mình vô ha đó thì nó để nè đó cài đặt à, sinh chắc thành công ha rồi ok các bạn ơi thì à, các bạn muốn cài đặt được cái bằng vân tay này á hay là bằng khuôn mặt này thì trước tiên cái máy của bạn phải có à, cái à, cài đặt trước là trên máy nha các bạn là phải cài đặt khuôn mặt hoặc là bằng vân tay thì vô app Samsung Pay của mình á thì khi mà các bạn chỉ bằng kích, kích hoạt cái này lên thì nó sẽ tự nó định dạng luôn cái bằng nhận dạng cho các bạn ha đó Ok các bạn sau khi đã kích hoạt thành công thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình thoát ra để mình vô mình đăng nhập à, bằng vân tay thử coi nó có thành công không các bạn đây đây là cái à, app sang bay mình ha thì khi mình đăng nhập vô thì nó sẽ đưa mình vô giao diện bên trong ha thì mình sẽ đi gặp vô thử cái mục chuyển tiền nha các bạn đó nó kêu mình đăng nhập sinh trắc các bạn đó thì mình sẽ dùng vân tay mình để xác nhận vô để mình chuyển tiền nha các bạn thì nó đưa mình vô trong bên trong ha rồi như vậy là mình chỉ cần vô mình chuyển tiền thôi rồi ok các bạn thì à, mình sẽ tiến hành cái bảo mật thứ ba là cái à, bằng cái cách là mình xài thẻ an toàn nha các bạn thì cái thẻ bạn muốn xài an toàn như thế nào thì các bạn khi rút tiền thì các bạn cẩn thận là tránh cho người khác biết mật khẩu của mình ha và cách thứ hai là tránh cho người khác biết cái, những cái thông tin nằm trên thẻ mình ha chỉ cung cấp cho người ta là số tài khoản thôi nha các bạn thì cung cấp thông tin là gồm những gì đó gồm là số thẻ nè rồi cái cái à, cái ngày cái ngày kết thúc của thẻ là cái ngày mà mình à, phát hành thẻ đó bạn và cái ngày kết thúc ha rồi cái thứ ba là cái số CVV số CVV là nó nằm ở, phía sau thẻ như thế này khi có một lần trắng có một cái số ba số như thế này thì có có số đó thì các bạn tuyệt đối không cung cấp ba cái đó cho người ta biết nha tại vì nếu có nhưng ờ, người ta biết ba cái đó người ta sẽ xâm nhập vô cái thẻ mình được trên app hay trên mạng các bạn là nó lấy tiền mình ha đó là cái trường hợp một số bạn mất tiền quan hỏi sao mất tiền là do mình bị tiết lộ thông tin cái thẻ của mình ra ha các bạn đó rồi thì video mình đến đây là kết thúc ha thì cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi video nhớ đừng quên là like cho mình like ủng hộ tinh thần mình các bạn